Ngày hôm nay thì nhìn sơ qua thì chúng ta có ba con lô hai nháy và con 57 nữa này anh em này. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 7997 này. 7997. Ngày hôm nay thì uh, xem nào. Chúng ta cũng ờ, chỉ có một cặp lô là 7997 thôi anh em nhé. ba nháy lô 29 này, 44 và 57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 Về phần đề của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta không ăn được đề. Đề bắt cho em là cái chạm 7, bộ đề 23 và bộ đề 13 thì nó lại về cái bộ đề 43 cơ anh em ạ. Đó. Nhưng mà dù sao thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được hai con lô. Cái thứ nhất là con 74 ờ, này của chúng ta về ở dãy 3 và con 04 của chúng ta ở dãy 5 này thì chúng ta ăn được bạch thủ song thủ. Anh em nào mà ghép xiên thì chúng ta ăn được cả xiên anh em nhé. Đó, quá là tuyệt vời rồi.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 thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì à, rực rỡ hai nháy lô trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì cái đầu tháng của chúng ta thì cũng à, ăn được con bạch thủ lô 74 và con 79 này xiên thì rất tiếc là nó lại về à, con 68 cơ mình ghép xiên cho anh em là con 86 đó thì ngày hôm nay thì chúng ta không ăn được xiên chúng ta chỉ ăn được hai nháy lô 74 và 79 này ngày hôm nay thì cũng rất chi là vui anh em ở trên Zalo của chúng ta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 kết hợp với giải 7 cho mình càng thì lấy ở giải nhì anh em nhé con 4 này và con 1 này ở đây thì chúng ta có một bóng 6 này con 4 này ghép lên con 1 và con 6 cho mình càng thì chúng ta lấy con đầu tiên bộ số thứ hai ở giải nhì này chúng ta có càng 6 này tứ thủ đề của chúng ta tứ thủ đề của chúng ta là 414 này 464 để chúng ta chơi cho ngày 21 tháng 3 này 21 tháng 3 của chúng ta đề về 64 thì chúng ta đã ăn được con 64 này trong cái dàn tứ thủ đề càng của chúng ta là càng 664 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 6 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có tứ thủ đề ở đây thì chúng ta có 8 bóng 3 này tứ thủ đề của chúng ta là 989 này và 939 càng của chúng ta là càng 7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 686 càng đây chúng ta có càng hai anh em nhé để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi ngày mai cá nhân sẽ bắt cho em là cái chạm 6 và 1 chạm 6 và 1 anh em nhé anh em có thể là tham khảo cho mình đây là cái đường cầu đè kết hợp với ba càng về một cái bộ đè nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề của chúng ta ngày mai này đường cầu này của chúng ta thì uh, chạy ngày mai là ngày thứ tư chủ nhật này ngày 19 tháng 3 đường cầu này của chúng ta lấy ở cái giải 5 này cho mình này kết hợp với giải nhì con số thứ hai này và con số đầu tiên ở giải 5 và giải nhì hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 đường cầu này của chúng ta thì có 8 số để chơi cho ngày 20 tháng 3 Ngày 20 tháng 3 của chúng ta đề về 92 thì chúng ta đã ăn được con đề 92 này trong bộ đề 24. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 14. Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141, 191, 646 và 696. Để chúng ta chơi cho ngày 21 tháng 3. Ngày 21 tháng 3 của chúng ta đề về 64 thì chúng ta đã ăn được con đề 64 này trong bộ đề 14. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 34. Bộ đề 34 của chúng ta thì có 343, 393, 848 và 898. Để chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 3. Ngày 22 tháng 3 của chúng ta đề về 98 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này trong bộ đề 34 anh em nhé.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 về đường cầu lô thì uh, mình cũng ngày hôm nay thì mình cũng mạn phép là không đi chỉ cầu nữa chỉ cầu đen lắm thì mình sẽ đi bắt cho anh em để chúng ta tham khảo anh em nhé mình sẽ bắt trực tiếp luôn chứ không uh, chỉ cầu nữa thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi cho ngày 23 tháng 3 thì uh, bạch thủ lô thì mình sẽ bắt cho em là con 80 anh em nhé song thủ của chúng ta là 28 và 82